Hello, xin kính chào tất cả các anh em à, Huy Hùng hôm nay xin đại diện hệ thống công ty Kia Tân Nga bên.com à, Bên mình xin chia sẻ đến cho các anh em à, cách dùng à, sản phẩm Titan Gel hàng à, tăng kích thước à, dương vật tại nhà này một cách hiệu quả và dễ dàng nhất nhé à, Điều đầu tiên thì à, mình xin giới thiệu trên tay mình đây là cái dòng sản phẩm hàng Titan Gel Nga màu đỏ truyền thống hàng à, chính hãng 100% à, với lô mới nhất trên thị trường hiện nay là lô 23 à, đây bắt sử dụng của nó là tháng 12 2020 và lô 23 nha thì uh, nói chung là khi anh em mua cái hàng sản phẩm hàng viên nghèo chính hàng này thì anh em sử dụng nó tuyệt đối an toàn và đem hiệu quả rất là cao uh, cho những bệnh nam giới nào mà muốn uh, tăng kích cửa kích thước cầu nhỏ tại nha rồi thì uh, những anh chàng nào mà đã và đang sử dụng cái dòng sản phẩm viên gel này mà chưa có hiệu quả chưa đúng cách thì các anh em vui lòng xem video và mình làm hướng dẫn nhé À, điều đầu tiên à, trước khi sử dụng cái dòng sản phẩm hàng Titan Gel này thì các anh em nên lưu ý là mình phải vệ sinh cầu nhỏ của mình à, tay chân hoặc là cái cầu nhỏ của mình bằng nước ấm nha cho nó sạch sẽ và cho nó lưu trong tuần hoàn máu tốt hơn đồng thời thẩm thấu tốt hơn nhé đó à, các anh em chuẩn bị một cái thau nước ấm hoặc là một cái tô nước ấm chẳng hạn các anh em trực ngâm trực tiếp vào nước ấm này là từ 3 đến 5 phút như thế này nó sẽ giúp mình giãn nở đường đường gân đường máu mật nha đó rồi và đặc biệt là à, khi anh em là vệ sinh xong thì các em sử dụng bình thường thôi à, thì đối với một lọ titan gel này thì à, nó sẽ sử dụng trong vòng hơn 2 tuần đấy à, điều đầu tiên thì các anh em chỉ cần là lấy một lượng gel vào lòng bàn tay này đấy mình để mình lấy một lượng gel vào lòng bàn tay bằng hai mắt nhá đó như thế này thôi thì trong một giờ đầu tiên này thì các anh em lưu ý mình bôi đều dương vật giúp mình bôi đều dương vật nha đó mình massage bôi đều dương vật mình à, bôi tập trung chủ yếu vào thân nhân vật các em lưu ý nha đó mình bôi đều thân nhân vật này đó rất là đơn giản như thế thôi đó rồi khi anh em trong giọt thứ nhất là đã khô là ngấm rồi các em lấy giọt thứ hai tương tự như thế mình lại bôi tiếp tục như thế nha mình đây là mình ví dụ thôi đó mình ví dụ thôi mình lấy một lượng lượng keo tương tự như thế này sau đó mình lại bôi tiếp đó bôi đều nhân vật rồi từ giọt thứ hai trở đi thì anh em bắt đầu massage nha massage mình thực hiện bài tập gen win là mình lấy con cái và con trỏ của mình hoàn thành chịu ok mình vuốt từ dưới lên trên giúp mình đó vuốt từ dưới lên trên này đó vuốt từ dưới lên trên Thấy không rồi mình bẻ sang phải bẻ sang trái bẻ lên bẻ xuống đó mình như tập thể dục đó một này hai ba bốn đó rất là đơn giản thế là thôi thì trong một tuần đầu thì các bạn lấy từ 3 đến 4 giọt thôi sau phần thứ hai các bạn tăng lên lên từ 4 đến 5 giọt nha đó một lần massage như thế này là từ 15 đến 20 phút các em lưu ý rồi thì mình nên bôi hai lần trong ngày nha với buổi sáng chúng thức dậy buổi tối trước khi đi ngủ và một lần bôi như thế mình massage từ 15 đến 20 phút đấy thì các em có thể mình bôi buổi sáng mình có thể để đến chiều và mình tắm rửa mình buổi tối trước khi đi ngủ mình sử dụng và để qua đêm rất là an toàn luôn cực kỳ hiệu quả và an toàn đó như thế này thôi thì những anh em nào mà có nhu cầu muốn uh, sử dụng hoặc là đang sử dụng dòng sản phẩm này mà chưa có hiệu quả chưa đúng cách thì anh em uh, xem video và về làm theo hướng dẫn giúp mình nhé rồi Huy Hùng xin chào các bạn đừng quên đăng ký kênh để xem những video liên quan khác về dòng sản phẩm trên cao tăng kích thước mình này nha xin chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và cách sử dụng một cách tốt nhất nhé